Oh. Tạng Bồ Tát đồn nguyện phân thân tập hội hóa phẩm thứ hai hóa thân cùng biến động lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm trong nghị môn đức bất khả thứ bất khả nghị bất khả được bất khả thiết vô số thế giới đều tại không trời đa nội do nhờ thần được quả như lai phân thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo cũng đều đông đến nước mình ức số nguyện nước na ra tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường phật những chúng cùng đến với thân thân đó thể điểm nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chính đẳng chính giác chọn không còn tội chuyện những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong phòng kinh tử ở trong giáo đường chịu nhiều như đều khổ sở không lúc tạm cảm rất cảm ứng rất nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài địa tạng bồ tát nên tất cả đều chứng được đạo quả đã chứng khi đó đã đến cung trời đó lại lòng ngọ hơi mừng hớn hở chiêm ngưỡng đức như lai mắt nhìn mãi à, đức như lai à, mắt nhìn mãi không rời hai đức như lai an ủi vị thác bây giờ đức thế tôn đưa cánh tay xoa bảng do đảnh hóa thân của ngài địa tạng bồ tát trong trăm nghìn muôn đức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thuyết vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác vũ trụ giáo hóa những chúng sinh căng cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế vậy làm cho chúng nó địa phục về tạo bỏ tài về tránh nhưng trong mười phần mỗi phần một hai phần chúng sinh quen ta tay khác môn độ trong đó ta cũng phân ra nghiệp trăm bức thân nhập ra nhiều phương trước hoặc trong chính đó có người căn tánh thăng nhẹ nghe pháp của ta thời tín nhận nhận nó có kẻ phải ân cần khuyên bảo mới được thành tiêu tuyệt quả họ có vị tội nghiệp quá nặng nên chẳng nào đem lòng nghĩ tin ủng hộ ta phân ra nhiều thân một đa thân đa nhiều thân mỗi đầu hát chúng sinh mỗi hạng khác mỗi mỗi khác nhau như thế hạ kệ ra thân trai hoặc kiện thân gái hoặc kiện thân trời dòng hoặc kiện thân quỷ thần hoặc kiện thân thường dân dục đối hạ trong mọi ao giải thuế để làm lợi ích cho mọi người để rồi họ được thoát thoát hoặc kiện thân tiên đế hoặc kiện thân phạm vương hoặc các thân vật chuyên nhân hoặc các thân thân quốc vương hoặc các thân cư tư vĩ hoặc kiện thân thân vệ vụ hoặc các thân các hạng quan thuộc hoặc các thần kỳ theo hoặc kiện thân tỷ kheo tỷ kheo mê yêu bản tắc yêu bản di nhận liên hiện ra thanh thanh thân banh na binh thi phật bảo bồ tát để hóa độ chúng sinh chứ chẳng phải để hiện ra thân phật trước chúng tôi đâu để tạo công xem đã ta dạ đã chạy qua ba chốc tiếp nhọc nhằn độ sát triệu chứng sinh căng cường đỡ thuộc khó khăn rồi đầy thổi khổ khó khăn như thế ngoài ra những trẻ kẻ chế được điều phục thời phải theo nghiệp mọi tỏa báo nên chúng nó bị đọa được bị đọa và được các dự chịu được sự thương khổ thời ông nhân ta cũng trời đang đợi ân cần phó chúc đây và các độ chúng sinh đã ra chúng sinh trong cái ban ta bà này đến đức phật di lạc ra đời đều đã thoát khỏi các điều khổ cảm phật được đức phật tỏ ký bây giờ những hóa thân của địa tạng của tát ở sắp tới thế hiệp chung lại một hình thế hệ thương cảm và bạch cùng đức phật rằng tự tự số kiếp nó ra đến nay con nhận đức thế tôn tiết độ ra tiền nhận con được thần tử chẳng thể nghĩ bạn tượng lớn con phân thân hình ra ở hàng trăm trăm nghìn muôn đức hàng ngã xa thế, à, thế giới trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn mỗi đức thân mỗi thân hóa độ trăm nghìn mỗi đức để đạo cho quy kính ngôi tam bảo phải vọng sinh tử hưởng vui niết bàn những chúng sinh nào đây trong Phật pháp chỉ nằm vượt đạch bằng sợi nâng hạt nước giọt cát hoặc hoặc một bụi nhỏ hoặc chừng mảy mảy đông tóc con đều độ thoát lần đặt đạo trước đó được lợi ích lớn vui mong đức như lai chớ vì chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà tranh nọ nó nắng vui mong đức như lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà tranh nọ nó nắng ngày địa tạng bồ tát bạch cụ đức phật ba lần như thế lúc ấy đức phật khen ngày địa tạng bồ tát rằng hai tay hai tay ta hỗ trợ cho ông được tại nguyện từ chỗ kiếp nó ra đến nay phát nguyện độ thoát chúng sinh trong thời khổ thời trong thời ông chứng đến ông liền chứng đạo quả bồ đề ha ha ha